Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thì ờ, trong buổi tối hôm nay ờ, Dũng sẽ có chia sẻ về cái nhóm cổ phiếu ngành thép từ nay đến cuối năm 2022 diễn biến nó như thế nào. Thì ờ, nếu anh chị em nào đang có mặt thì có thể hãy comment vào ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ chúng ta biết rằng năm 2021 thì giá thép đã có những bước leo thang và tăng rất mạnh Tuy nhiên thì cái việc mà giá thép gia tăng mạnh như vậy thì nó làm cho cái vật liệu xây dựng chúng ta tăng rất là cao ở trong những cái thời điểm mà chúng ta thấy là có rất nhiều các doanh nghiệp về vật liệu xây dựng đặc biệt là những doanh nghiệp về về xây dựng bị ảnh hưởng khá là lớn vậy cái chu kỳ của giá thép trong thời gian tới sẽ diễn ra như nào thì trước khi mà chúng ta phân tích thì uh, Dũng có khoảng độ hơn 10 phút để chia sẻ với anh chị em và các bạn uh, cái cách mà Dũng nghiên cứu cái giá thép như nào đây là phương pháp mà có lẽ là phần lớn anh chị em sẽ thấy là nó không anh chị em có thể nghe các kênh các uh, phương pháp uh, phân tích thì nó không giống như phương pháp mà Dũng đang phân tích ở đây nên bước đầu tiên thì để cho các bạn hiểu rõ cái cách mà Dũng phân tích như nào thì bước đầu tiên là Dũng sẽ phân tích về gì ạ về xu hướng của giá thép trên thế giới Bước đầu tiên là như vậy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ từ cái xu hướng đó thì chúng ta cũng sẽ phân tích về gì ạ? cái xu hướng của cái ngành cổ phiếu đó. Ở Việt Nam nó đang ở xu hướng nào? Bước thứ ba là Dũng sẽ phân tích về những yếu tố uh, thúc đẩy hoặc là chúng ta gọi là thúc sân xúc tác, chất xúc tác có thể tác động uh, trong xu hướng ngành thép trong thời gian tới hay không và những cái chất xúc tác hoặc là những cái yếu tố mà bất lợi trong ngành thép và bước uh, tiếp theo là Dũng sẽ xem xem là có dòng tiền lớn tham gia vào không thì nếu việc mà chúng ta phân tích một cổ phiếu từ xu hướng của giá thép từ ờ, xu hướng của cổ phiếu thép từ những yếu tố có thể giúp cho cổ phiếu thép có thể tăng hoặc là giảm và đặc biệt là có dòng tiền lớn tham gia vậy không trước khi chúng ta đầu tư hoặc mua cổ phiếu thép thì các bạn thấy là đầu tư nó thấy rằng là độ an toàn và xác suất khả năng thành công cao không ạ và anh chị em nếu chúng ta sở hữu một cái phương pháp đầu tư mà gì ạ à? nó gồm bốn yếu tố như vậy thì rõ ràng là xác suất thành công trong đầu tư chúng ta sẽ cao vượt trội so với các phương pháp khác thì anh chị em nếu đã nghe và thấy tức là nhìn quan sát ở cái góc độ về logic thì các bạn thấy như vậy thì có thể comment số 3 đúng không ạ tức là ở đây chúng sẽ phân tích về gì ạ đầu tiên cho bạn thấy là nếu các bạn thấy à, anh chị em nào đồng ý thì à, sau quá trình phân tích thì anh chị em comment số 3 còn anh chị em nào chưa hiểu rõ thì có thể comment uh, số 4 không sao cả đầu tiên giả sử đây là Dũng đang phân tích cái giá thép trên thế giới đấy ạ các bạn biết rằng là khi mà giá thép nó ở cái mức uh, ờ, sideways ở mức thấp như này thậm đi xuống như này thì phần lớn các cổ phiếu thép đang bị thua lỗ mà khi mà cổ phiếu thép đang bị thua lỗ như này thì gần như là à, làm sao giá thép ở trên thế giới mọi thứ đang đi xuống như này thì làm sao có thể kinh doanh thép có lợi được đúng không ạ nên chính vì vậy thì kinh doanh thép nó không có lợi tuy nhiên thì các bạn nếu bạn nào mà hiểu rõ về cái xu hướng cổ phiếu giá thép thì các bạn thấy là sau quá trình đi lên này rũ lần thứ nhất này rũ lần thứ hai và đây là một chu kỳ của giá thép đây chúng ta nhìn thấy là chu kỳ của giá thép bắt đầu đi lên từ giá 56 chắc là 56 đây từ giá 56 lên đến mức bao nhiêu lên 104 và hiện tại thì theo các bạn là cái xu hướng của giá thép trên thế giới nó đang tăng hay đang giảm anh chị em có thể comment nhá xu hướng của giá thép trên thế giới là đang tăng hay đang giảm cái điều này là cái mà chúng ta cần phải gì ạ à, nhìn mang tính chất là khách quan chúng ta nhìn thấy xu hướng của giá thép trên thế giới trong một quá trình đi lên ở cái bước này thì bây giờ chúng ta nhìn thấy khu xu hướng thế giới à, thì chúng ta thấy là đang xuống giảm và tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu gì à, kết thúc nó chưa có dấu hiệu kết thúc đấy là chúng ta nhìn lại vậy nếu xu hướng giá thép trên thế giới giảm mọi thứ giảm thì cái việc mà gì ạ tồn kho của thép nếu mà thép mà sản xuất ra nhiều thì tồn kho lớn tồn kho lớn thì nó tạo ra lợi nhuận đúng không ạ còn nếu không sản xuất thì không thể tạo ra doanh thu không thể tạo ra lợi nhuận được vậy nếu bây giờ chúng ta thấy rằng là càng sản xuất thì chúng ta thấy là tồn kho càng lớn tồn kho càng lớn thì giá thép mà đi giảm thì có lợi hay bất lợi cho cổ phiếu ngành thép chúng ta đang nói về logic nhá chúng ta không phải là do cái mà chúng ta thích thép hay không thích thép mà chúng ta đang dựa vào logic trên thị trường để chúng ta thấy được là nếu bây giờ tồn kho càng lớn đúng không Mà giá thép giảm thì gần như là doanh nghiệp thép sẽ bị thua lỗ rất nặng đấy là góc độ như vậy và đây chúng ta nhìn thấy là xu hướng của giá thép vẫn đang đi xuống chúng ta phải nhìn một cách khách quan chứ không phải là tại vì Dũng nhiều thấy bạn mua cổ phiếu thép sau đó chúng ta thấy nó hồi hồi đôi chút mà làm cho chúng ta nghi ngờ hoặc là có thể mua đợi định vị định giá thì Dũng không sử dụng định giá mà Dũng đã sử dụng cái xu hướng tổng thể của giá thép hiện tại nó đang trong xu xuống bây giờ chúng bước thứ hai nếu bây giờ chúng ta nhìn vào các cổ phiếu thép đầu tiên là chúng ta nhìn thấy một cổ phiếu HSG bạn nhá nhìn này nếu bình thường là trong một xu đi lên các bạn nhìn quan sát đây thì chúng ta thấy là có phải là cái đường SMA 200 ngày hướng lên không ạ phân tích đơn giản đấy ạ đường 150 ngày đang hướng lên và đường 50 ngày là nó cắt tất cả đường 200 150 ngày thì đây chúng ta gọi là xu hướng thép đang đi lên và ngược lại bây chúng ta đang thấy rằng là nếu mà bây giờ chúng ta thấy được đường 50 ngày đang nằm ở dưới đường 150 ngày đang cũng dốc xuống và đường gì ạ 200 ngày đang cũng đang lao dốc xuống phía dưới này thì theo bạn nha theo bạn cái cổ phiếu này trong ngắn hạn trong trung hạn thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đang ở xu hướng gì ạ chúng ta cần phải phân tích về xu hướng của nó chưa nói về gì ạ chưa nói về uh, tích lũy hay phân phối nhưng chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng xu hướng của nó vẫn đang là xuống giảm điều tương tự như vậy điều tương tự như vậy chúng ta có thể gì ạ à, quan sát cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta thấy trước khi mà xu hướng đi lên các bạn chỉ quan sát về uh, các uh, xu hướng về ngắn hạn trung hạn dài hạn thôi thì các bạn thấy là nó đều đang xuống lên thì cái chiều xu hướng đi lên thì chúng ta mua cổ phiếu rất là đơn giản đó các bạn mua theo chiến lược của Dũng là Dũng sẽ mua trung bình trung bình giá tăng đây là cái cách mà mua lần một ở đây lần hai tiếp tục theo và chúng ta có thể mua lần ba tiếp tục mua và thậm chí là sau khi chạy đúc rút thì chúng ta có thể bán bớt một phần và chúng ta có thể mua lại ở đây thì đấy chính là chiến lược mà gọi là mua trung bình giá tăng theo kim tự tháp đây là chiến lược này của ông Mac Mini, William O'Neill, ông Liam Moore và tất cả các nhà đầu tư tăng trưởng họ sử dụng chiến lược này nên một số các bạn đang sử dụng chiến lược là mua trung bình giá xuống thì thường là gì ạ chúng ta sẽ không cắt lót được và các bạn thấy rằng là không cắt lót được thì nó mang tính chất rủi ro rất cao nên dũng dụng sử dụng chiến lược đó là gì ạ mua trung bình giá tăng còn ngược lại các bạn thấy rằng là nếu ở đây các bạn nhìn nhá nếu ở đây các bạn thấy là rõ ràng là xu hướng này đang giảm thì ở phía trước đó chúng ta mua gần như là mua ở gần như mua để đều bị thua lỗ hết mua bất cứ đoạn nào đều thua lỗ hết nên ở đây chúng ta hiểu là gì ạ chúng ta hiểu đơn giản là rõ ràng là cái việc mà cái xu hướng của nó nó đang có đôi chút hồi hiện tại nó đang có đôi chút hồi nhưng cái hồi này cái cái biểu đồ này như là nó chưa chính xác lắm hồi này nó đi đâu thì chúng ta sẽ phải xem tiếp tục trong thời gian tới và chúng ta xem nào giá thép đang hôm nay 25 đúng rồi biểu đồ nó đúng chính xác vậy vậy chúng ta thấy là đang ở trong tí nữa chúng ta phân tích sâu hơn về cái này và chúng ta nhìn thấy NKG <coughs> tương tự NKG chúng ta cũng thấy tương tự như vậy về xu hướng của nó thì trước đây chúng ta nếu anh chị em dựa vào cái xu hướng của giá thép đây xu hướng của giá thép thì chúng ta có thể thấy rằng là đây xu hướng ở giá thép đấy ạ thì chúng ta thấy là nếu xu hướng giá thép mà tăng anh chị xu hướng giá thép tăng thì trên thế giới tăng thì gần như là cái cổ phiếu thép nó cũng tăng rất là nhanh và ngược lại khi mà xu hướng thép giảm thì cổ phiếu thép cũng đang bước vào xu hướng giảm bởi vì càng tồn kho nhiều thì nó càng bị thua lỗ rất là nặng bởi vì tài sản nó sẽ bị giảm rất là nhanh khi mà tồn kho lớn đấy, đấy là cái cách thức mà Dũng phân tích trong cái cổ phiếu ngành thép bao nhiêu bạn thấy là đã thấy là nếu phân phân tích như vậy thì chúng ta thấy là để phân tích về chỉ cần phân tích về giá dạ. thép trên thế giới thôi là chúng ta có thể phân tích được cái cổ phiếu ngành thép trong tương lai thế bây giờ khi mà chúng ta nhìn với cái xu hướng rồi thì một số anh chị em sẽ thấy là cơ bản nó có tốt hay không thì theo cả nhà nhà mình, mình nghĩ rằng là những cái như thế nào nếu mà một cái cổ phiếu mà nó tăng thì nó phải là cổ phiếu gì ạ anh chị em để ý một chút là nếu cổ phiếu mà để nó tăng được mà tăng mà chung và dài hạn được thì chúng ta cần phải hiểu cổ phiếu đó nó phải là thuộc dạng gì ạ nó phải thuộc dạng gì ạ tức là nó cổ phiếu đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng thế thì nếu cổ phiếu mà tăng được giá thì bắt buộc cổ phiếu này nó phải gì ạ? Nó phải bước vào một chu kỳ đầu tư. Gì ạ? Đầu tư mang tính chất rằng là tăng trưởng. Vậy nếu mà tăng trưởng chúng ta cần xem xem là những yếu tố về cơ bản cổ phiếu này chúng ta chưa cần phải phân tích ờ, có gì phức tạp ở đây cả. Anh chị em có thể phân tích về yếu tố về cơ bản. Vậy để cho biết cơ bản cổ phiếu như nào, anh chị em chúng ta có thể về vào đây là chúng ta phân tích ngay được đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào gì ạ một là chúng ta nhìn vào doanh thu vậy nếu chúng ta nhìn về doanh thu trong giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là doanh thu của thép chúng ta biết rằng là doanh thu nếu nền kinh tế chúng ta phát triển hoặc là giá thép đi xuống thì rõ ràng là doanh thu nó đang gì ạ bởi vì doanh thu nó bằng giá đúng không nhân số lượng thì chúng ta thấy là nó đang có xu hướng giảm chúng ta thấy trước đây thì doanh thu của thép nó vẫn đang ở mức cả cao Đấy, như đợt vừa rồi là chúng ta thấy là doanh thu doanh thu năm 2020 này 21 này và đặc biệt là 22 này thì chúng ta thấy là bắt đầu nó có xu hướng giảm Tuy nhiên chúng ta đang thấy một cái câu chuyện trò chơi ở đây đó là dù là doanh thu ở đây rất là cao có thể chúng ta nhận nhưng rõ ràng là lợi nhuận sau thuế là bắt đầu nó có mức giảm khá là nhanh tức là doanh thu nhiều lúc vẫn là cao nhưng lợi nhuận đấy chúng ta thấy là giảm dạ, biên độ lợi nhuận ở đây giảm rất nhanh chứng tỏ là hàng tồn kho hàng tồn kho càng lớn thì nó làm cho gì ạ công ty có thể bị tụt rất nặng và chúng ta thấy là cổ phiếu này về cổ phiếu này thì trước đây chúng ta lại lợi nhuận hàng tháng thì nó đã ở mức cực cao 9.000 tỷ 10.000 tỷ 7.000 tỷ thì trong những tháng gần đây đang ở mức là thấp nhất là 4.000 tỷ vậy 4.000 tỷ so với 9.000 tỷ rõ ràng chúng ta đã 10.000 tỷ thì đây nó đã gấp gì ạ một 1,5 rồi 1,5 lần rồi thế nên chúng ta thấy là cổ phiếu này đang về cơ bản chúng ta đang thấy rằng là nó rất là tốt nhưng nó đang cho chúng ta một dấu hiệu đó là cổ phiếu này đang ở giai đoạn không phải tăng trưởng mà nó đang giai đoạn giai đoạn bị suy thoái tức là mất cái cái cái động lực tăng trưởng vậy khi cổ phiếu mất động lực tăng trưởng và chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro à, chúng ta chưa phân tích thêm về sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới như nào nhưng rõ ràng chúng ta đang nhìn ngay và thấy luôn đó là trong những quý vừa qua những tháng vừa qua thì chúng ta thấy là doanh thu đấy, có kể cả doanh thu ở đây là nó vẫn ở mức 12 nghìn tỷ đồng thì doanh thu ở đây chúng ta lợi nhuận thì nó giảm đáng kể đấy, chúng ta lợi nhuận đấy giảm đáng kể thì rõ ràng cái lợi nhuận này nó đang gì ạ bị ảnh hưởng khá lớn về giá thép đang có xung giảm và cái việc chiết khấu tức là việc mà giảm giá thép thì gần như nó làm cho cái doanh thu lợi nhuận cổ phiếu này đang bất lợi trong thời gian tới và ngược lại chúng ta có thể thêm cổ phiếu NKG thì tương tự như vậy thì nếu anh chị em mà gọi là đầu tư về cổ phiếu tăng trưởng thì không ai người ta đầu tư cổ phiếu tăng trưởng khi mà gì ạ doanh thu thì nó ở trong cổ phiếu này doanh thu thì không giảm nhiều nhưng lợi nhuận thì chúng ta thấy là nó đã có mức giảm đáng kể so với trước đó đây đây là 8 840 47 47 7 tỷ con số khá là cao đấy chúng ta thấy là trước đây thì con số này bắt đầu trước đây không cao lắm nhưng bắt đầu nó có dấu hiệu giảm đấy chúng ta nhìn thấy không ạ bắt đầu có dấu hiệu giảm và những cái điều này chúng ta cần phải theo xem quan sát xem là cái cổ phiếu này chia tách như nào nữa nhưng về cơ bản là chúng ta thấy là rõ ràng nó không tạo ra sự đột biến đây hoặc thậm chí nó đang có xung giảm thế thì từ cái điều này thì cái việc mà chúng ta gọi là đầu tư cổ phiếu thép uh, dựa vào chiến lược đầu tư tăng trưởng nó sẽ gì ạ không phù hợp trong thời, điểm hiện tại còn trong tháng sau tháng quý sau quý sau nữa nó tốt hay không thì chúng ta chưa biết nhưng hiện tại trong thời điểm hiện tại trong quý hiện tại là hiện tại nó đang bất lợi cho chúng ta thế thì bây giờ chúng ta xem là có dòng tiền lớn tham gia vào chưa thì nếu về góc độ nào, nào đó thì chúng ta thấy là ờ, khi mà cổ phiếu giảm mạnh thì nó cũng có những cái đợt hồi phục để kéo cổ phiếu lên đấy chúng ta thấy là những cái dòng tiền này những cái dòng tiền này tham gia vào thì nó cũng không đẩy giá cổ phiếu lên mà chúng ta thấy là cổ phiếu này dòng tiền rất là lớn đấy nhưng không đẩy giá cổ phiếu lên nên áp lực bị bán ở phía trên này đang rất là lớn nên áp lực chúng ta là gọi áp lực bị bán phía trên rất lớn chúng ta nhìn này một cái dòng tiền tăng rất là mạnh cổ phiếu tăng nhưng khi mà kéo lên với khối lượng lớn đây kéo lên khối lượng lớn đây và thậm chí là kéo lên với khối lượng rất lớn nhưng giá không tăng thì đây chúng ta thấy là cổ phiếu này đang bị áp lực bởi vì những nhà đầu tư bị kẹt ở đây bởi vì những nhà đầu tư lớn họ bị kẹt Đấy, nhiều nhà đầu tư đã kẹt đây nên chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nếu có thể đi xa trong thời gian tới thì chúng ta cũng cần phải, phải xem xét là kỹ trừ khi mà cái việc mà một cái dòng tiền tham gia vào cái phiên này phiên tới này và khối lượng rất là lớn và nó tạo ra mức tăng đột phá thì lúc này chúng ta tính sau nhưng rõ ràng là những cái dòng tiền này nó vẫn chưa đảm bảo cho cái sự gì ạ, xác nhận thế thì ở đây chúng ta gọi là nếu trong trường hợp tích cực nha chúng ta gọi là trong trường hợp tích cực ở đây chúng ta đưa ra một chương trường hợp tích cực lớn là khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây thì chúng ta chỉ đặt một gì ạ à? chúng ta chỉ đặt ra một cái điều kiện đó là chúng ta chỉ đầu tư lướt sóng thôi mọi thứ chúng ta chỉ đầu tư lướt sóng thôi nha mọi thứ chúng này đầu tư sóng thôi các bạn nha câu hỏi thứ hai là cổ phiếu Hòa Phát cũng tương tự như vậy doanh thu lợi nhuận thì đang giảm xuống chúng ta đang có có hai câu hỏi trả lời chúng ta thấy rằng là nếu dạ, lợi nhuận nó giảm xuống biên độ ở mức thấp thấp nhất này anh chị em nhé biên độ lợi nhuận thấp nhất mà cổ phiếu không giảm sâu hơn nha không giảm sâu hơn thì cũng chúng ta có thể thấy là cái việc mà cổ phiếu hồi đoạn này nó vượt qua khối lượng lớn nó phải vượt qua cái cái phiên này nha các bạn nha nó phải vượt qua cái khối lượng nó phải tức giá nó phải vượt qua cái điểm cái điểm cao này và nó phải tăng mạnh thì các bạn có thể đầu tư ở đây mang tính lướt sóng chỉ lướt sóng thôi bởi vì chúng ta nhìn thấy là giá thép vẫn đang ở xuống giảm thì tất cả cái quá trình này chúng ta gọi là sóng hồi chúng ta ví dụ như này để các bạn hiểu thế nào là sóng hồi chẳng hạn đây là giá thép thì thỉnh thoảng chúng ta thấy là sau khi nó giảm sâu thì nó đã có một sóng hồi và sau sóng hồi nó vẫn giảm tiếp nên chúng ta gọi là đầu tư chung và dài hạn ở đây nó không đúng nó chỉ là hồi và hồi thôi ạ chúng ta có thể nhìn vào vài trường hợp chẳng hạn đây là đáy sau đó nó hồi đấy ạ nó hồi và sau khi hồi thời gian nó tiếp tục xuống hay là nó hồi tiếp vậy bao nhiêu bạn hiểu rõ rằng là nếu chúng ta đang đầu tư ở đây là chúng ta chỉ đầu tư sóng hồi thôi nếu các bạn đồng ý các bạn hiểu thì comment số 5 cho Dũng đúng không ạ tức là ở đây chúng ta thấy là những cái nhịp này nó chỉ mang tính chất là sóng hồi thôi nó không thể cho chúng ta một sóng mà gì ạ tăng để trong chung và dài hạn được bởi vì trong trường hợp như này thì chúng ta thấy là vẫn đang bất lợi rất là lớn nha đang bất lợi rất lớn với chúng ta hoặc là cổ phiếu NKG cũng tương tự như vậy nó có thể tạo ra những con sóng ngăn khi mà có những dòng tiền lớn họ vào đây nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa đủ sức mạnh nếu trong trường hợp mà nó kéo nó tăng thì ở đây chúng ta gọi là sóng hồi thôi bởi vì tất cả những sóng hồi này thì nó có những độ rủi ro rất là cao nên chính vì vậy thì chúng ta đây gọi là những sóng hồi này độ rủi ro rất là cao chính vì vậy thì chúng ta chỉ lướt nhanh và thoát nhanh thôi ạ chúng ta nhìn thấy là có nhiều con sóng hồi đấy đây là những con sóng hồi đấy, nó lên xong nó giảm rất là mạnh và chúng ta chỉ lướt rất nhanh nhỉ đây chúng ta cũng thể nhìn thấy một vài con sóng hồi đấy, đây là những con sóng hồi và nếu các bạn thấy là có sức bùng nổ vượt thoát thì chúng ta chỉ mua những con sóng đây đây không phải sóng hồi đây là sóng chính rồi à, đây chúng ta nhìn thấy những con sóng hồi đã thị trường giảm sâu thì nó sẽ hồi Đấy, đây là những con sóng hồi và sau khi nó nó trong xuống giảm nhớ phải trong xuống giảm nó sóng hồi trong xuống giảm thì tạo ra xuống giảm hồi thế thì khi mà chúng ta thấy những con sóng hồi như vậy thì các bạn cần phải thoát ra ngay và đấy là cái chiến lược trong đầu tư này thế thì những cái cổ phiếu này nếu trong trường hợp các bạn thấy rằng là cản đấy rất là lớn cái viện vùng cản lớn mà đang tái tích lũy ở đây tích lũy thứ nhất này rũ bỏ cái vùng này kéo lên không không tham gia được vậy đang test bỏ test và đây trong trường hợp nó kéo lên chúng ta chưa thể mua được cái phiên này trừ khi nó có sự tăng khối lượng lớn ở đây thì các bạn có thể đầu tư nhanh nhanh và thoát ra thôi ạ tại vì hôm trước Dũng có chia sẻ các bạn một cái cổ phiếu STB đấy thì những cái cổ phiếu nhanh chúng ta bán ra đây chẳng hạn thế thì chúng ta chỉ mua sau đó chúng ta bán ra sớm thôi ạ còn hiện tại chúng ta cũng sẽ rất khó để đầu tư theo kiểu dài hạn trong cái đoạn này bởi vì tất cả những đợt này là chúng ta gọi là mang tính chất là hồi thôi đây chúng ta đến nó hồi hồi sau đó mà chúng ta bán là chúng ta bị lỗ rất nặng đây ạ nó mang tính chất là hồi hồi chúng ta không bán chúng ta bị lỗ hồi chúng ta không bán chúng ta bị lỗ và tất cả sóng hồi này nó đều Dũng sẽ giải thích tại sao nó có sóng hồi trong một chương trình khác như các bạn thấy là trong một chu kỳ giảm thì nó thường nó tạo ra sóng hồi thì hôm nay Dũng chỉ tập trung vào yeah, dạ, tập trung vào một cái cổ phiếu đó là gì ạ ngành thép thôi ạ thì ở đây có một bạn bạn đã có hỏi là cái cổ phiếu đây Dũng sẽ giải thích cho bạn à, một cái cổ phiếu DGC bạn này có hỏi là gì ạ cổ phiếu này thì lợi nhuận nó tăng trưởng ổn định anh vẫn nhận định tức là câu ờ, vẫn câu hỏi hôm qua tức là các bạn nó hỏi là nó rơi tức là cổ phiếu này rơi thế thì bây giờ nhá à, thực ra trong cái video này thì ờ, Dũng cũng không muốn nói về cái cổ phiếu ngành khác nhưng thôi bạn à, đang hỏi trực tiếp thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn à, cái cổ phiếu DGC này đây là cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là cổ phiếu thì nó sẽ theo các bạn cổ phiếu nói với DGC thì chúng ta đang nói về điều gì ạ? Chúng ta sẽ nói điều gì đấy ạ? Nếu khi mà chúng ta phân, phân tích cổ phiếu thì chúng ta cần phải phân tích về chu kỳ. Các bạn comment chu kỳ vào đây ạ. Các bạn comment chu kỳ ở đây tức là chúng ta sẽ phải phân tích về chu kỳ nó là một chu kỳ tích lũy sau đó tăng trưởng và sẽ bước vào một chu kỳ có thể tái tích lũy hoặc suy thoái thế thì bây giờ chúng ta tích lũy này thì trong một cái giai đoạn tích lũy này nó được hưởng lợi bởi gì ạ hai yếu tố yếu tố thứ nhất là giá phân bón thế giới tăng rất mạnh yếu tố thứ hai là gì ạ chúng ta thấy là cái công ty này nó sản xuất được gì ạ được uh, thuốc tức là đợt covid chúng ta sản xuất được rất nhiều cái loại thuốc gọi là uh, tẩy ấy, thuốc tẩy tẩy dược và thứ ba nữa theo các bạn à, nó hưởng lợi với gì ạ tức là một cái cổ phiếu nó được hưởng lợi từ ba yếu tố một là gì ạ giá phân đạm trong một thời gian dài tăng rất mạnh cái điều thứ hai là đợt covid thì chúng ta thấy là công ty này sản xuất ra rất nhiều chất tẩy rửa và nó bán ra trên thị trường và điều thứ ba nữa rất quan trọng anh chị em cần phải biết ạ điều thứ ba rất quan trọng nữa anh chị em phải biết tại sao cổ phiếu này lại tăng mạnh trong điều thứ ba dũng nghĩ là cổ phiếu này cái điều thứ ba này cái điều mà ít anh chị em biết nó là quan trọng nhất cổ phiếu tăng tăng quan trọng nhất nào điều thứ ba là gì ạ điều thứ ba là gì ạ điều thứ ba là gì điều thứ ba mà chúng ta thấy ở đây đó là gì ạ cái cổ phiếu này một cổ phiếu mà được nhà nước thoái vốn nhà nước thoái vốn nhé các bạn nhá đây nhà nước ai biết là nhà nước chúng ta vừa thoái vốn cổ phiếu này ra các cổ phiếu được gì ạ thoái vốn được, được thoái vốn bán cho các đối tác chiến lược khác thì đây chính là cổ phiếu gì ạ rất tuyệt vời đúng không nên khi trước đây năm 2016 Dũng đi tìm những cổ phiếu thoái vốn thoái vốn để gì ạ thế thì bây giờ chúng ta biết là khi mà cổ phiếu lên thì đầu tiên là chúng ta gọi là chạy nước rút đúng không chạy nước rút ở đoạn này và bắt đầu nó có dấu hiệu phân phối và phân phối ở đây đúng không ạ chúng ta nhìn thấy đây là một quá quá trình phân phối nhịp đầu tiên này nhịp này ba anh bạn có đồng ý với Dũng là đây là nhịp phân phối đầu tiên đúng không ạ thì comment số 1 là đây là một giai đoạn phân phối đầu tiên comment số 1 bởi vì nó có dấu hiệu chạy nước rút rất giản thôi ạ à. một cổ phiếu chạy nước rút như này là chúng ta bắt đầu giảm dần thì trọng và thoát ra dần đấy là nhịp đầu tiên và chúng ta cần phải thoát ra tuy nhiên cổ phiếu này sau khi phân phối thì nó đã có một cái dòng tiền lớn của các gì ạ à? nhà đầu tư nước ngoài có tham gia vào và nó tạo ra và nó cố gắng kéo lên và nó tiếp tục phân phối tiếp tục ở đây tiếp tục phân phối vậy điều gì diễn ra nếu mà các nó đã phân phối một nhịp và nó tiếp tục kéo ra phân phối nhịp 2 đây chúng ta gọi là nhịp phân phối liên tiếp vậy khi mà cổ phiếu bị phân phối ra nhiều bán các tổ chức bán ra nhiều thì đâu là động lực để giúp cổ phiếu này gia tăng đâu là động lực để giúp cổ phiếu này tăng giá tiếp theo là chúng ta nhìn thấy là một cổ phiếu mà ở trên đỉnh phân phối thì nó có phải là biến động lớn đâu? biến động lớn không ạ biến động rất lớn và sau đó khi biến động lớn đây là cái sự biến động rất là lớn này lên xuống tăng xuống và đi ngang đây chúng ta gọi là phân phối lớn biến động lớn thì toàn bộ kết quả kinh doanh dù ở trên này có tốt Dũng sẽ làm một video là tại sao cổ phiếu kết quả kinh doanh tốt và vẫn bán ra và không mua vào thì các bạn biết lý do tại sao chúng ta cần phải bán cổ phiếu khi kết quả kinh doanh tốt không ạ khi mọi thứ vẫn đang ở tốt không ạ bởi vì thực tế cái phản ánh về giá P trên E nó đã phản ánh hết rồi dòng tiền tổ chức không có ai tham gia vào nữa và thậm chí họ đang bán ra vậy tổ chức họ đang bán ra thì cái kết quả kinh doanh hoặc là chúng ta bảo là nó ổn định nó còn này còn giữ được cho lâu dài không bởi vì cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ nó mang tính chất là giai đoạn này tăng trưởng như bây giờ nó mang tính chất là gì nó hết chu kỳ và nếu nhìn rõ hơn một chút thì chúng ta thấy nhìn cổ phiếu này là là cổ phiếu gì ạ mô hình gì mô hình gì ạ chúng ta không thể nói là cổ phiếu này đầu tư theo kiểu như là một hai hôm được nhưng anh chị em nếu giả sử chúng ta đầu tư cái cổ phiếu này nó mang tính chất chung dài hạn một đôi chút tại vì trong ngắn hạn thì hôm nay nó có thể lên có thể hồi không biết nhưng về cơ bản thì trong chung và dài hạn nếu chúng ta giữ cổ phiếu này thì chúng ta thường là chúng ta phải trả giá thường chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền Đấy, trong ngắn hạn một hai hôm nó có thể hồi hồi đôi chút không biết được không biết là bạn à, Văn Bùi bạn vùi bạn bạn bùi có biết chưa đã hiểu rõ điều này chưa tức là một cổ phiếu nó đã hình thành vai đầu vai ngược như này thì cái việc nó kéo lên như này là gì ạ đó là lúc mà chúng ta cần phải à, cân nhắc bán ra chứ không phải là lúc này mà bạn lại tiếp tục giữ và để cho thời gian dài bạn phải gì ạ mất tiền đấy ạ thì đấy là lý do tại sao các bạn học đầu tư chứng khoán mà chúng ta không nắm rõ được bản chất của từng sự kiện thì đấy là cái mà các bạn cần lưu ý à, xin cảm ơn và à, hẹn gặp lại các bạn trong gì ạ à, video tiếp theo à, thực ra video này cái cổ phiếu này đáng nhẽ là hôm nay Dũng không đưa vào cái nội dung hôm nay nhưng nếu có thời gian có kỳ vọng thì Dũng sẽ phân tích cả cơ bản cả diện yếu tố kỹ thuật xu hướng tác động ngược lại với cổ phiếu này trong thời gian tới để bạn tự phân tích được chứ còn bây giờ tự nhiên phân tích về cơ bản sau đó là cổ phiếu này nó kết quả kinh doanh ổn định và nhìn như này thì chúng ta thấy là rõ ràng là phân phân phân bậc phân đạm thì đang xu hướng đi xuống nha phân đạm đang xuống đi xuống thứ hai là covid thì bây giờ nó cũng hết rồi nên để dùng thuốc nó cũng không còn nữa cái điều thứ ba nữa là cổ phần hóa để cổ phần hóa xong rồi nên nó chả có cái gì đó để giữ lại cổ phiếu này còn ở lại vậy chúng ta bạn là mọi người anh chị em à, các bạn đã nắm rõ được phần này chưa nếu nắm rõ comment số 1 để Dũng biết rằng là anh chị em đã hiểu rõ phần này trước khi chúng ta à, tạm dừng ở đây nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì hãy nhớ bấm vào cái phần đăng ký ở bên dưới để Dũng tiếp tục phát những cái chương trình tiếp theo giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà thị trường vận động như nào thì khi mà Dũng phân tích về thị trường như này các bạn các bạn cứ soi các bạn theo dõi sát diễn biến mà Dũng chia sẻ thì thực sự là các bạn thấy là đầu tư chứng khoán lúc mà thị trường nó lên nhanh chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền giả sử như cổ phiếu này Dũng đã cũng kiếm được rất nhiều tiền trong cổ phiếu này rất nhiều tiền trong cổ phiếu này nhiều lắm á thế thì chính vì vậy thì cái việc mà cổ phiếu đã hết chu kỳ thì chúng ta cần phải thoát ra và Dũng biết rằng là trong cái chương trình này cũng nhiều bạn đã cũng đã kiếm rất nhiều từ cổ phiếu này nên thì à, bây giờ nó đã vào chu kỳ đu cuối của chương trình cuối của chu kỳ rồi thì hãy nhanh chóng thoát ra xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo